Thử mọi cách nhưng da chẳng mãi sáng lên La Divado 2 LG Vital Serum mới Với Vergeda Pesca Làm sáng và chống oxy hóa Kết hợp Hydroxyazole Urea Cho da căng, mịn, rạng rỡ hơn 43% Chỉ sau một đêm Da sáng và đều màu thấy rõ Từ sau 2 tuần Trải nghiệm ngay Balance makes you glamorous